Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh của Lộc Phát Tài Thì hôm nay à, Lộc xin à, gửi tới anh em về cái à, bộ môn bột cua bịp Đó, thì à, nhân dịp ngày hôm nay thì có à, khách đặt làm một cái thùng camera Thì sẵn đây mình làm cái video gửi cho anh em xem luôn Đó, thì à, bên Lộc cung cấp cho anh em tất cả các mẫu mã một bầu cua Tem nhé, tem, à, tem, à, tem nhãn luôn nha anh em Đó, và nhận làm tất cả các loại thùng thâu thùng camera đó nhận làm tất cả các thâu thùng camera đánh bầu cua thì camera bên cường làm bao cho anh em thử 500 bao thử đèn không hít 500 không hít đèn trong đó không bao trẻ thùng nha anh em đó thì thùng này có hai loại một loại quấn từ xa bắt qua wifi từ nhà đến trường sẽ người ở nhà báo cho anh em còn cái loại này là quấn tầm gần 5 mét quay đầu pin sử dụng 2 tiếng đó thì nói tới camera thì anh em khỏi nói rồi khỏi phải chê rồi hột là hột chợ hột không tăng tích đây nè đây hột chợ đang em thấy chưa hột chợ mốt méo mình không lấy hột đẹp mình lấy hột chợ thôi mốt méo cũng được đó hột này là không tăng tích nha nói chung hột nào cũng được đã quýnh thùng camera rồi thì hột nào cũng được chuyên dụng cho anh em làm cái và anh em móc nối với cái đó thì bây giờ mình sẽ test cho anh em xem à, 10 10 lần đó nói chung là sóc cho anh em xem đó để cho anh em ờ, biết là nó chuẩn như thế nào thì chuẩn 100 phần trăm nó thẳng luôn à, cá cá cua nai lắc nha anh em sóc thoải mái không có sợ bắn về gì hết cua tôm gà đó anh em thấy chưa bao cho anh em chuẩn chỉ luôn 100% nét cực kỳ nét cua nai gà đó lắc thoải mái luôn nha anh em nai bầu tôm đó nai tôm không có quên bầu không thấy nọc lộ nha anh em tối nay có tôm nha cua tôm gà ba con ở trong anh em thấy không nói chung là cực nét cho anh em luôn khỏi lo về vấn đề gọi là không nét cua bầu gà à, anh em nha Đó, thấy chưa thùng camera thì khỏi nói rồi chuẩn lắm trăm phần trăm nai tôm gà đó thì lắc test cho anh em vậy thôi là anh em cũng đã hiểu là nó nó cực nét nha anh em nha đó bao chuẩn 100 phần trăm cho anh em nếu như cường nói sai cường sẽ không bao giờ bán những cái sản phẩm này cho anh em đó thì à, là lọc phát tài xin chúc tất cả anh em đó cái năm 2020 à, này chuẩn bị sắp tới là 2021 rồi thành công trong à, những cái bộ môn cờ bạc bịp thì thắc mắc như thế nào muốn biết giá như thế nào muốn hỏi gì về cờ bạc bịp thì anh em liên hệ số điện thoại 0981 521 779 và 0966 521 779 để được Lộc Phát Tài tư vấn và chúc gửi tư vấn tới anh em về những cái bộ môn bộ cua biệt tài xỉu biệt bài biệt Rồi, chúc anh em cái năm 2020 này thành công hơn. Hẹn anh em lại một đăng ký sau. Đó, anh em xem video thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Lộc Phát Tài. Rồi xin chào anh em, hẹn anh em gặp lại nha.